Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khả Gaming Và Di Khả xin kính chúc anh em xem video vui vẻ em ơi Ở lần này thì Khả sẽ mua cho ông anh một cái set đồ Đó là một set uh, băng hàng nha em ơi Hôm trước anh em có xem video thì Khả cũng đã trung gian cho ông anh một set uh, xăm hon Và lần này thì Khả sẽ mua một set băng hàng nữa nha anh em Một set băng hàng cho một người mới nữa nha mọi người Nói chung là không biết tầm này mà sao nhiều anh em đam mê toàn những cái phái như là đường môn không à Hôm trước là xếp một set băng uh, xăm hòn rồi, gần đủ set xăm hòn rồi thì giờ lại tiếp tục là sắm trong anh một cái ờ, set bán hàng nữa anh em chờ đợi tới mà khải giao dịch anh em ơi đây cái nón này đã 15 ráp rồi <clears throat> à, tất cả món xa bán hàng này thì khải mua dùm ông anh với giá 7 triệu năm nha năm này phi đao 32 hai cấp ngọc bội bán hàng đai lưng bán hàng áo bán hàng áo này hơi xịn em mà được đôi giày đôi giày được ba cấp nhíp hồn và tiểu lý phi đao ba cấp chín nít, được đôi giày à, ba cấp chín nít và cái áo này có một cấp chín nít thôi nhưng mà cái áo này chắc phải à, chịu chơi chắc không phải rã là ép lại hoặc là phải xoay lại cái áo khác thôi rồi một bao tay đó một một set bao tay này à, ảnh cho nha ảnh cho kèm theo với set bên hàng luôn tất cả set này là bảy triệu rưỡi à, bán hàng là gồm phi đao này rồi à, bán hàng là gồm áo này rồi ngọc bội này và đai lưng này dây này và phí đao đó còn bao tay là anh cho kèm theo ok đúng ạ anh à, đây <clears throat> rồi ok với giá 7 triệu rưỡi như nào còn cái nón kia của Khải Khải vừa mua được Khải ra rác rồi ok được Khải bán tiền đấy <clears throat> dạ cho em em số tài con em ban à được Khải tới nè mày Khải ban cho ông anh đấy Nói chung là set này thì Khải kiểm tìm hiểu rồi em à Set này thì à, đạt móc được 158 nha năm Đạt móc được 158 rồi Nên là Khải sẽ mua Cũng như là sẽ cho một ông anh à, tiếp tục vào ban Đây anh em ơi Anh anh em thấy Ngọc Diễm này Cũng là một set à, Đây là một set uh, hòn Đó Thấy chưa Hôm trước anh em này thấy chưa Rồi cũng có Ngọc Bội rồi Và tối nay Khải sẽ ép đai lưng Sam hòn cho ảnh Khải sẽ ép đai lưng Sam hòn Và sẽ mua một cái áo Sam hòn nữa là đủ set Đấy còn cái hạt này thì con luôn đủ set luôn với giá 7 triệu rưỡi thì thầy thấy quá hợp lý này mà rồi kèm theo bao tay địa phách coi như là tặng bao tay địa phách rồi anh em xem đi đợi video này đừng quên đỡ lại cho lần giao dịch trung gian này <clears throat> một like chia sẻ cho anh em ơi chung với cái set này thì được uh, uh, kỹ năng cũng có một cấp từ ngọc bội này và skin 9x từ đôi giày 3 cấp này và skin 1x từ áo một cấp là hiện tại skin 9x có thể lên 5 cấp 3 này 4 này 5 cấp này đó ok chưa 5 cấp skin 9x đâu này nó phóng nhịp hồn ai chịu nói này mà rồi ok anh em xem video nhớ cho một like chia sẻ cho nha em ơi và khải sẽ cố gắng lên set đồ cũng như là dàn ạc của ông anh mới vô ban tiếp tục cho anh em xem và hiện tại set đồ cũng như là dàn ạc ngọc diễm khải đã làm xong rồi nha em dàn ạc của ngọc diễm khải làm xong rồi hiện tại chờ đợi lên xếp xăm hòn với lại ờ, đồ đạc này nọ khải cho anh em xem nha ok anh em cảm ơn em rất nhiều nhé